Rồi, vậy uh, nên làm landing bay hay là nên xây dựng một website đa sản phẩm ha? Thì uh, bản thân của Giang á, uh, thì Giang nói với một số của bạn đi ha. Một số bạn thì sợ website đa sản phẩm khiến khách hàng không tin tưởng nè. Giống như cái trang á, Mọi người giống như cái trang uh, cái trang như vậy đi là khiến khách hàng không tin tưởng đúng không mọi người nghĩ là như vậy ha, mọi người sẽ nghĩ là khách hàng sẽ không tin tưởng cái trang này không phải trang chủ đầu tư thì mọi người có thể xây dựng cái trang giống như trang nè giống như trang của chủ đầu tư thì cho khách hàng nó tin tưởng hơn nhưng mà cái trang này là chỉ quán của chủ đầu tư này thôi chứ không có đăng cái chủ đầu tư dự án của chủ đầu tư khác được thì nó sẽ bị hạn chế à, nếu mà có tài chính vẫn có thể tập trung đầu tư cái kiểu như gian như vậy được gian đầu tư rất là nhiều à, website nha mọi người ai có tài chính thì vẫn tập trung giả sử mọi người chỉ làm cái trang này của thằng Caplan thôi thì mọi người có thể mua tên miền là caplan.com gì đó thì mọi người có thể chạy đúng cái dự án của Caplan và mọi người nuôi nó thì sau này những dự án Caplan ra là mọi người chạy chạy như vậy luôn khỏi phải làm landing page đó và làm cái cái cái dạng bay như vậy nó cũng là à, dự án Cap của Caplan rồi à, chủ đầu tư là Caplan thì nó sẽ tăng cái sự uy tín hoặc là mọi người có thể làm một cái landing page thì riêng Giang Giang làm như vậy Giang ờ, cũng có mua lên lên bay luôn mua tên miền đúng cái dự án đó để Giang làm giống như dự án sắp tới bí mật Giang bật mí luôn sắp tới chủ đầu tư An Gia sẽ có một cái dự án này thì Giang cũng đang ờ, làm việc với An Gia tính ờ, xin cái dự án này về để mà cho bên ira mình bán á thì Giang mua cái tên miền này để mà sắp tới mình sẽ chạy mình sẽ chạy cái dự án này là là dạng làm land bay ha cái dự án này à, Giang cũng đang nghiên cứu là liên hệ với bên An Gia để xin cái dự án này về chạy đó Giang cũng làm lên bay nè mọi người Giang vừa chạy ở đây vừa chạy trong cái trang này luôn là hai trang luôn ha mình chạy hai trang một lúc luôn rồi à, rồi giống như mình sợ là không biết cách vận hành khi mình làm website đa sản phẩm thì sau hôm nay mọi người sẽ không còn nổi lo sợ đó nữa ha thì ờ, bạn sợ không có thời gian chăm sóc không có thời gian chăm sóc thì mình thuê thuê đơn vị họ chăm sóc cho mình nhưng mình hiểu được thì mình sẽ khi mình thuê họ mình vận hành được mình sẽ biết họ làm về gì cho website của mình còn mình không biết mình thuê họ mình cứ đợi đợi đợi á không kết quả thì mình mình mình cảm thấy là không kết quả rồi mình nghĩ là làm làm website không kết quả nhưng phải như vậy do cái đơn vị mình thuê không có kết quả thôi rồi sợ không bằng đối thủ mình sợ bằng đối thủ thì mình phải nghiên cứu kỹ hơn để mình bằng đối thủ hoặc là mình thuê đơn vị giỏi hơn để mà bằng đối thủ tại đối thủ làm được thì chắc chắn mình cũng làm được không có gì làm không được hết giống như mình mình đi bán hàng đi mình đi bán hàng cho một cái chủ đầu tư mà mình nghĩ là mình không bán hàng được cho cái gì giống như mình bán không bằng những cái cái cái sàn khác thì làm sao mình bán được hàng giả sử họ bán hai căn mình nghĩ mình bán một căn thôi họ bán mình nghĩ mình bán chín căn thôi mình cố bằng đối thủ cũng đâu sao đâu mình cũng đạt kết quả của cá nhân mình rồi nhưng mà những cái nỗi sợ đó thì mọi người có biết rằng là khách hàng sẽ không quan tâm và không chú ý cái trang của mình là chủ đầu tư hay không họ chỉ chú ý là là cái mà họ cần á là thông tin của mình truyền đạt đến họ đầy đủ nhất ha mình show thông tin show những cái chứng nhận bán hàng của mình giống như giang nói á giống như duy làm nè duy làm như vậy người ta biết được duy là ai chẳng hạn như vậy đó duy show rất là nhiều thông tin duy show duy là bên era chẳng hạn hình ảnh era ha hình ảnh của duy là bên era hồi nãy mọi người để ý á, là trong trang chủ ha gọi là trang chủ thì duy mặc áo era mặc áo uh, ờ, show những cái logo era lên nhiều ha hãy coi có era không <laughs> duy không show era có chữ era mọi người đó có chữ era đầy đủ ngồi văn phòng era ha cái video ở dưới bên tay trái này ha thì uh, có logo era duy mặc áo era nè rồi duy đưa sản phẩm á duy nên đưa một cái chứng nhận của era là đơn vị à, phân bán hàng chính thức của dự án này thì khách hàng người ta xem người ta rất là tin tưởng rồi không cần nhất thiết là mình phải à, làm giống chủ đầu tư tùy cái cách nha tùy cái cách tùy website mình làm còn website đang làm theo kiểu giống như chuẩn chủ đầu tư luôn là người ta vô người ta khỏi phải nhà không cần phải show nữa giao cần phải show cái chứng nhận nữa tại vì tôi đang là chủ đầu tư tôi bán hàng luôn rồi thì nhà không cần cái show đó nữa có một số chủ đầu tư họ sẽ cấm giống như Novaland chẳng hạn họ cấm thì mình sẽ không làm được ha họ cấm là họ không cho mình làm Novaland nên mình sẽ không làm được mình phải nghĩ cách khác đó là như vậy còn chủ đầu tư này là họ không có cấm ăn da là không có cấm nên mình vẫn làm bình thường rồi tiếp theo thì uh, website đa sản phẩm á, thì đây là các yếu tố quan trọng nên bạn cần biết nè khi xây dựng website đa sản phẩm thì uh, nó sẽ cung cấp cho khách hàng à, bạn sẽ cung cấp được những cái phần về kinh nghiệm bán hàng của bạn đang làm này bạn chia sẻ để bạn tuyển dụng thì bạn đăng lên đó luôn rồi Google đánh giá rất là cao những website à, mang đến giá trị người dùng có nghĩa là website đa sản phẩm thì Google đánh giá cao hơn là website dạng landing page nha mọi người tại vì mình cung cấp những thông tin liên tục mình cập nhật thông tin liên tục bài viết liên tục thì Google đánh giá rất là cao website đó thì những cái à, sau này những cái từ khóa khi bạn làm một cái dự án mới bạn đăng á thì khả năng website bạn lên top nó sẽ nhiều hơn là landing page Giang sẽ show một số trang website mà nó làm rất là tốt cho mọi người coi ha ừ. rồi bây giờ mình đi qua cái à, cái từ khóa là selector hay đi ha khi khách hàng người ta tìm kiếm cái từ khóa về dự án selector hay này thì ba cái phần quảng cáo đầu tiên thì mọi người không quan tâm ha người quan tâm tới vấn đề sale đề sale là bạn này làm lên bay bạn tập trung vô cái dự án bạn xoáy sâu vô từ khóa thì nó khả năng lên tốt cũng tốt ha rồi đây là website angelen.com.vn mọi người để ý nè website này là giống như dự án nào nó cũng đăng nó chứ mọi người nên cái việc nó lên top sẽ tốt hơn những website khác dễ hơn và website thứ hai nè danh khôi real vn đó hai trang này dường như giang nghĩ là dường như ai cũng biết ha đó thì nó cũng lên top rồi à, river vn nè river sàn river này á mọi người dự án là nó cũng đăng hết trơn á nó cũng đang làm sale khá là tốt luôn á rồi có một trang của một bạn cá nhân là trần đình hiếu com nè bạn cũng làm nè ha bạn cũng đăng đa dự án bạn cũng được lên top luôn nè rồi à, thêm là một cái trang review land nè cũng lên top luôn nè ha còn trang này là trang sàn thương mại điện tử của à, bất động sản.com.vn ha thì nó cũng lên top luôn trang này là mình đăng được ha rồi thì đó là những cái điều mà mình mọi người nên quan tâm khi mà làm website đa của sản phẩm sau này những cái dự án khác mình làm SEO tốt thì mình sẽ lên tốt. những cái vị trí là vị trí không trả tiền nha mọi người là không bỏ chi phí về tiền bạc để mình chạy quảng cáo còn những vị trí quảng cáo này á người để ý ba vị trí này nè chỉ cần dăng lít vô một cái giống như hồi nãy dăng có lít một bạn uh, selector rồi rác này rồi á, cái từ đối với cái từ khóa selector 2 này gian lít cho bạn này một cái là cái màu nó hiển thị màu khác nè là bạn này sẽ tốn một khoản chi phí nào đó ha, à, bạn sẽ tốn một khoản chi phí nào đó khi bạn đấu thầu cái từ khóa này nếu bạn đấu thầu một cái từ khóa này 70 ngàn một cái lượt lít là chỉ cần mình lít như vậy đó nó sẽ tốn 70 ngàn 10 người lít một ngày được một ngày đó bạn tốn 700 ngàn nếu một tháng như vậy á tính ra là bạn sẽ tốn 21 triệu ha cho đúng cái từ khóa này thôi mọi người theo đúng cái từ khóa này thôi là bạn sẽ tốn 21 triệu nếu 21 triệu nó mang lại khách hàng thì nó ok mang lại đúng một khách thôi là ok rồi lấy lại vốn do nó lấy lại vốn công sức lấy lại vốn và công sức thôi còn chưa có lời đâu bán dự án này 21 triệu công sức của mình ra lấy lại vốn công sức rồi chưa có lời còn mọi người làm website 21 triệu mọi người bỏ 21 triệu ra mọi người làm rất là nhiều tin miền hết tin rồi các thứ rồi mọi người làm SEO được luôn làm cho cả năm và rất nhiều dự án nếu nhiều dự án mọi người lên top như vậy nè lên top những vị trí như vậy thì mọi người thấy mọi người nên chọn cái giải pháp nào là tốt hơn nè thì mọi người sẽ chọn giải pháp là làm SEO ha nói chung nó mất thời gian nhưng mà nó sẽ giúp cho mình tối ưu được chi phí nó giữ chân được khách hàng cũ có nghĩa là khi mà người ta vào website đa sản phẩm á, thì uh, người ta thấy cái cách bạn chia sẻ hay thấy các bạn trình bày hay website bạn nhiều dự án như vậy đó thì người ta có thể là lưu lại người ta theo dõi người ta theo dõi website của bạn thì sau này bạn đăng những dự án khác thì khách hàng lên website đó khách hàng coi giống như những cái trang mà alphaland.co.vn chẳng hạn gì đi hoặc là trên khôi reel gì đó một số bạn nó đang làm thì bạn thì sau này rất là nhiều người người ta quan tâm những cái trang đó người ta theo dõi liên tục và mọi người thì những khách hàng cũ có nghĩa là khách hàng đã truy cập rồi và sau này người ta chưa mua nhưng người ta có thể nhớ đến cái tên miền đó người ta lưu lại người ta xem những dự án người ta theo dõi thường xuyên thì có những cách để mà theo dõi thường xuyên được hết trơn á người ta không luôn nó vẫn có cách target được cho những khách hàng đó thì Giang sẽ chỉ cho mọi người ha rồi chi phí cho website dạng này nó sẽ đỡ tốn kém landing page landing page là cứ mỗi dự án mọi người làm một cái tốn khoảng 5 triệu ha một năm mọi người làm một chục website vậy là tốn 50 triệu là Giang chỉ nói cái tiền gọi là website thôi 50 triệu 50 triệu đó thì mọi, mọi người có thể đầu tư một website làm đúng một cái một website đa sản phẩm rồi đa sản phẩm thì nó dễ dàng quản lý và dễ dàng vận hành hiệu quả cao hơn tại vì khách hàng sẽ tập trung vào một chỗ còn mình làm nhiều website khách hàng sẽ tập trung nhiều chỗ